Tính chất vật lý cũng như ứng dụng của natri hydroxit thì chúng ta chú ý một số điểm như sau. À, tính chất vật lý của natri hydroxit thì nó là một chất rắn không có màu. Chất rắn không có màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều ở trong nước và tỏa nhiệt. Đấy, dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da. Đấy chưa nhỉ? Đấy, vì thế nên là ở ờ, đôi khi chương trình trước đây thì chúng ta hay nghe thấy có một cái tên gọi khác của natri hydroxit đó là sút ăn da. Sút ăn da các em nhé. Đấy, chú ý giúp như vậy. Còn lại cái tinh thể của NaOH ấy, thì chúng ta thấy là nó uh, không có màu và khi đưa vào trong nước chúng ta có thể là hòa tan nó ở trong nước và sờ cái bề mặt ở bên ngoài cái cốc thì chúng ta thấy rằng là cái nhiệt độ uh, nóng nhiệt độ của cái cốc nước đấy nó gần như là nó tăng lên đúng không ạ nó gần như nó tăng lên và như vậy nó có cái hiện tượng tỏa nhiệt